Ok hello, chào mừng tất cả anh em uh, tiếp tục quay trở lại với kênh Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá nha anh em. Đấy, thì uh, ờ, riêng ngày hôm nay Tiến cũng đã lên rất là nhiều video cho anh em tham khảo rồi. Đấy, tại cái kênh Tiến soi kèo thì Tiến cũng vừa mới lên cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng U23 Iraq cùng với U23 Việt Nam trong cái khuôn khổ giải đấu giao hữu cúp Doha. Đó, thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phim hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé anh em. Đó, thì bên cạnh đó, bên cạnh đó ngày mai, ngày mai sẽ có cái trận khai mạc vòng loại Euro thì Tiến cũng đã lên video nhận định cho anh em cái trận khai mạc ngày mai này. Đấy, 22 giờ ngày 23 tháng 3 giữa Kazakhstan với Slovenia. Đó, ngoài ra còn có những trận đấu Ý với Anh nè, Bồ Đào Nha với Liechtenstein này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 cũng là khuya ngày mai luôn nha anh em đó thì những trận đấu tại Euro là hấp dẫn còn tại cái kênh tiếng bóng đá tiếng cũng đã lên rất là nhiều video về Euro cho anh em tham khảo đấy anh em có thể vào để uh, tham khảo các mã kèo ở hai cái kênh này của tiếng nha đấy thì uh, tiếp theo đây tiến sẽ nhận định và soi kèo cũng như lên video phân tích cho anh em uh, các trận đấu tại cái giải uh, nữ nha anh em giải nữ uh, cúp C1 châu Âu thì những anh em nào mà chưa xem về bóng đá nữ châu Âu ấy thì thì anh em phải nên xem đi à, không phải nữ là đá chán này nọ đâu mà giải nữ cấp cúp châu âu đá rất là hay luôn kỹ thuật rất là tốt luôn đó thì riêng hôm qua thôi riêng hôm qua đã có hai cái trận nữ được diễn ra đó chính là BM với Arsenal nè rồi à, trận nữ giữa Roma với Barcelona thì hôm qua những anh em mà có xem hai trận này cũng sẽ sẽ à, chắc cũng hiểu là cái giải bóng đá nữ nó nó hấp dẫn như thế nào đúng không đó kỹ thuật cũng rất là tốt luôn riêng cái trận Barcelona với cái thằng Roma đó riêng cái trận đấu này tiến có theo dõi trận đấu này phải nói là cái cặp tiền đạo cánh của Barcelona đã rất rất là cháy luôn đó nè cái uh, tiền đạo cánh uh, mang áo số 17 của Barcelona cùng với tiền đạo mang áo số 10 thì hai cái cầu thủ này phải nói là thi đấu cực hay tại uh, Barcelona luôn đó chưa chắc gì mà mà mà cái cái bóng đá nam có những cái cầu thủ mà kỹ thuật như vậy nữa nói thẳng là như vậy anh em nên xem về bóng đá nữ anh em mới hiểu được là cái độ hấp dẫn nó như thế nào nhá đấy thì quay lại với cái ờ, trận đấu ngày hôm nay đây thì tiến sẽ nhận định và phân tích cũng như lên kèo cho anh em tại cái giải cúp C1 châu Âu nữ tiếp tục đó chính là trận đấu giữa Lyon với Chelsea đấy thì hai cái đội nữ này được diễn ra vào lúc 0 giờ 45 phút hôm nay nha anh em 10 tiếng nữa sẽ diễn ra này đấy thì uh, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái uh, uh, xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái nó đưa ra trong cái cuộc đối đầu của hai đội này nhá đây anh em thấy không à, hiện tại nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo là uh, ờ, Lyon nữ uh, à, chấp đội khách Chelsea nữ với mức chấp là 0.25 cùng với uh, mức nửa trái cả chặn đấy cùng mức tài xỉu là 2.5 cùng với 2.75 đó à, bên cạnh đó còn có mã kèo ở hiệp 1 này rồi mã kèo à, tỷ số này nọ này đấy riêng giải nữ riêng giải nữ thì à, tiếng ít làm giải nữ nên chưa biết là có các mã kèo gốc hay kèo thẻ hay không nhé anh em đó nhưng mà hiện tại hiện tại đã à, giờ bóng lăn 10 tiếng nên chưa có được cái mã kèo thẻ đến mã kèo góc này nọ cho anh em chơi đó nhưng mà mà tiếng vẫn chưa rõ là là có mã kèo thẻ hay góc nha anh em đấy nên hiện tại có bấy nhiêu mã kèo thì tiếng vẫn lên video nhận định và tham khảo và đưa kèo các mã kèo này cho anh em tham khảo mà thôi ok chưa đó thì trước khi trước khi mà tiến đưa ra cái mã kèo mà để anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái uh, trận đấu này về cái đội hình cũng như là về cái uh, uh, phong độ và và uh, lịch sử đối đầu của hai đội nhé anh em đấy <clears throat> ok anh em có thấy này hiện tại thì uh, à, Leon Leon thì uh, đang trải qua 5 trận gần nhất với uh, à, 4 chiến thắng và một trận hòa đấy và bốn chiến thắng của Leon đều không để thủng lưới một bàn nào đấy và nghiêng cái thằng Leon, nghiêng cái đầu bóng Leon này tiến sẽ cho anh em xem tại cái giải uh, uh, bóng đá Pháp Leon thì uh, đang dẫn đầu đang dẫn đầu ờ, tại giải nữ Pháp nha anh em đó đang dẫn đầu tại ờ, League One Pháp với 43 ờ, điểm sau 16 trận với 14 chiến thắng một hòa và một thất bại phía sau là PSG nữ với 42 điểm chỉ kém cái Lyon một điểm cách biệt mà thôi đó thì riêng cái giải nữ Pháp thì anh em có thể thấy là cái cuộc đua mà cạnh tranh ngôi vô địch dường như chỉ còn có hai đội mà thôi đó đó chính là Lyon với PSG đó còn thứ ba đó chính là đội Paris Paris thì cái Paris này tuy là cạnh tranh một cái vé mà mà top 3 thôi để dự ờ, vé cúp châu Âu thôi nhưng chắc chắn là không thể nào mà cạnh tranh cái ngôi địch ờ, tại cái giải đấu Pháp chung với Belgium cùng với Lyon được đúng anh em đấy thì anh em à, tiến chỉ cho anh em xem sơ qua về cái à, à, về về cái bảng xếp hạng tại bóng đá Pháp cho anh em tham khảo nha đây còn về à, đội nữ về đội nữ à, Chelsea đây thì đội nữ Chelsea cũng đã có à, xin lỗi anh em nha hồi nãy tiếng đã nói với anh em là năm trận đây là năm trận trên sân nhà nha anh em tiếng quên nói anh em là năm trận thắng năm trận này bốn thắng một hòa là trên sân nhà anh em nhớ nhá đấy còn riêng tại uh, trên mọi đấu trường trên mọi đấu trường anh em có thấy nè sau 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì ờ, nữ Lyon có đến 9 chiến thắng và một trận hòa đó trong đó có đến uh, 7 trận giữ sạch lưới luôn này đó một thông số rất là khủng dành cho nữ Lyon thậm chí có trận thắng rất là đậm trước uh, Rhodes với tỷ số 8-0 này đấy rồi 5-0 trước Loret nữa này đó những tỷ số rất là đậm luôn và gần đây nhất thì Leon nữ cũng đã thắng uh, với tỷ số là 2-0 tại uh, cúp quốc gia Pháp cúp quốc gia Pháp giải nữ đấy còn về đội khách về đội khách Chelsea thì trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái phong độ sân khách này đó riêng cái phong độ sân khách thì đội nữ Chelsea cũng làm khá là tốt khi mà có liên tục 4 chiến thắng đó có liên tục 4 chiến thắng sau 4 trận gần nhất với uh, trận thắng 3-1 trước Tottenham này, rồi 3-2 trước Tottenham luôn này. Đó rồi 7-0 trước West Ham, rồi 3-1 trước Reading. Đấy, còn tại mọi đấu trường, mọi đấu trường thì sao? Mọi đấu trường thì nữ châu Âu đã trải qua 10 trận gần nhất với uh, uh, 8 chiến thắng 8 chiến thắng, một trận à, 8 chiến thắng và một trận thua nha anh em, một trận thua thất bại 3-1 trước uh, ờ, 1 trước Arsenal. Trong đó có cái trận đấu với bay Brighton là trận này bị gián đoạn nha anh em, bị hủy nha. Bây giờ lại đấy thì riêng cái trận Chelsea nữ anh em có thấy là thủng lưới nhiều hơn có những trận hầu như là là đa số đều thủng lưới trước à, mọi đối thủ đó có đến à, 6 6 trên 7 7 trên 10 trận nha 7 trên 10 trận là đều bị thủng lưới trước mọi đối thủ đấy nhưng anh em nên nhớ tại cái giải bóng đá nữ của Anh nó hấp dẫn hơn cái giải bóng nữ tại Pháp rất là nhiều đó tại bóng nữ Pháp thì như nãy tiếng đã nói rồi đúng không tại giải bóng đá nữ Pháp thì chỉ có cái đội nữ Lyon cùng với cái đội nữ PSG là hai cái đội mạnh nhất tại cái giải đấu này đó còn riêng về cái đội nữ Paris thì được đánh giá ở cái mức là trung bình thôi tuy là các đội này là rất là yếu anh em đấy lót đường cho giải đấu này thôi nên bây giờ nói tóm lại tại cái giải nữ Pháp chỉ có ba cái đội có thể đá được mà hai cái đội à, mạnh nhất đó chính là Lyon cùng với PSG đấy anh em nhớ nhá còn tại bóng đá anh đây tiến sẽ cho anh em xem tại bóng đá anh thì uh, các đội nữ đá rất là đồng đều với nhau cũng như là là là rất là tốt này anh em có thấy này tại nữ bóng đá anh thì Chelsea, MU, Man City hay Arsenal đều có những cái đội bóng nữ đá rất là tốt luôn đó bên cạnh đó thì còn có Aston Villa hay là uh, Everton nè đội nữ Everton đá cũng không tệ đâu nha anh em đó chỉ để có 16 bàn thắng là chỉ để thủng lưới 14 bàn mà thôi tuy là đội nữ ờ, Everton yếu hơn yếu hơn Man City U Chelsea hay nhưng chắc chắn khi mà đối đầu với nhau cũng uh, không phải lúc nào tỷ thắng cũng nghiêng về phía Chelsea hay các đội bóng lớn anh em nhớ cái điều đó nhé tại cái giải nữ bóng đá Anh thì có nhiều đội bóng nó đá hay hấp dẫn hơn tại bóng đá Pháp rất là nhiều đó thì uh, đây là hai cái uh, về cái bảng xếp hạng hồi nãy là bảng xếp hạng về bóng đá pháp còn đây là về cái bảng xếp hạng bóng đá nữ anh thì anh em có thấy này chelsea đang đứng đầu uh, giải nữ anh với uh, 12 chiến thắng một hòa và một thất bại sau 14 trận gần nhất đó và có được 37 điểm phía sau là MU cùng với Man City cùng có được 35 điểm đó bám đuôi rất là siết sao luôn hiện tại Chelsea vẫn còn một trận chưa đá đó vẫn còn một trận chưa đá nha anh em nhưng mà phía trước thì chỉ còn hiện tại giải nữ 12 đội thì chắc chắn là sẽ có 22 vòng đấu đúng không anh em thì phía trước của Chelsea còn 8 vòng đấu nữa thì nếu mà Chelsea thắng một trận tại cái giải bóng đá Anh nữa thôi thì Chelsea đã vươn lên được 40 điểm và bỏ xa hai cái đội này à, MU với Man City là 5 điểm thì cái cơ hội mà để Chelsea vô địch ờ, giải nữ Anh thì nó cao hơn rất là nhiều đó và xét về tất cả thì thì tiến thấy là tại cái giải đấu nữ này hai cái trận hai hai hai cái đội bóng nữ này khá là đồng đều nhau đúng không anh em đó khi mà Chelsea trải qua 14 trận có được 37 điểm còn đội nữ Pháp thì sao đây với uh, <coughs> Chelsea 37 điểm sau 14 trận còn đội nữ Pháp thì cũng có 43 điểm sau 16 trận đó nếu như nếu như mà Arsenal nếu như mà Arsenal thắng thêm hai trận liên tiếp nữa cũng ở con số số 16 và vẫn có được 43 điểm đó xét cho cùng thì hai đội bóng này tiến thấy là khá ngang trình nhau nha anh em đó khá ngang cơ nhau không có chênh lệch cho lắm đó vì vậy mà cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cũng không có cách biệt cho lắm khi mà chỉ chấp ở mức mà chuẩn nhất chỉ là 0.25 mà thôi dành cho Lyon đó vì à, nhìn vào thành tích thì anh em cũng có thể thấy là đội nữ Lyon đội nữ Lyon thì nó có cái thông số uh, uh, giữ sạch lưới tốt hơn cũng như về cái số bàn thắng ghi bàn tốt hơn đấy còn nữ Arsenal thì hơi kém hơn tí so với Lyon thôi còn về cái lịch sử đối đầu thì sao đây tiến sẽ cho anh em xem về lịch sử đối đầu thì trong lịch sử thì hai đội bóng này đã gặp nhau tổng cộng 3 lần đó có hai lần tại cái giải cúp C1 vào năm 2019 vào năm 2019 thì hai cái đội nữ này đã đối đầu với nhau thì Lyon đã giành chiến thắng ở cái trận lượt đi trên sân nhà với tỷ số 2-1 này đấy và lượt về thì hai đội đã hòa nhau một điều đó và đội nữ Lyon chính là đội đi tiếp ở cái mùa giải này và sau đó tại cái giải uh, uh, Championship Cup này thì tại cái giải giao hữu thì đội nữ Lyon đã hòa với Chelsea với tỷ số 2 đều và ở trận đấu này là vào tháng 8 năm 2022 cách đây chừng 5 à, 6 tháng đó nè đó thì riêng cái trận đấu này thì hai đội đã hòa nhau hai đều nhưng đội nữ Lyon đội nữ Lyon đã giành chiến thắng trên cái chấm penalty đấy thì anh em có thể thấy là hai đội này khi đấu khá đồng đều nhau không có chênh lệch nhau cho lắm nhưng Chelsea hơi lép vế hơn một tí vì chưa thể thắng leon trong một trận đấu chính thức nào đó trong khi đó thì leon đã thắng được Chelsea một trận cùng với đó là hai trận hòa trong các uh, hiệp thi đấu chính thức đúng anh em đấy thì với những gì mà Tiến đã phân tích về hai cái đội nữ này khá là ngang cơ nhau cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đấy thì riêng cái trận đấu này uh, Tiến lại ưu tiên cái đội nữ Chelsea nhiều hơn với cái mức chấp là nửa trái đấy vì tiến nghĩ vì tiến nghĩ là cái trận đấu này một là sẽ hòa với tỷ số là một đều cũng có thể là không không anh em nhưng cái tỷ lệ uh, thắng dành cho hai đội thì đều ngang nhau không có chênh lệch lắm cho nên tiến sẽ ưu tiên về một kết quả hòa cho cái trận đấu này hơn đấy cho nên anh em hãy chọn cho tiến cái mã kèo là nữ chelsea được chấp uh, uh, đây nữ chelsea được chấp nửa trái cả trận nha anh em tiến sẽ đẩy cái mã kèo này cho anh em một mã kèo duy nhất thôi nhá chelsea nữ được chấp nửa trái thêm vào đó thêm vào đó nếu mà anh em muốn chắc chắn hơn anh em có thể dằn cho tiếng cái mã kèo là uh, Lyon thắng nữ Chelsea với tỷ số là 1-0 đây anh em dằn cho tiếng nữ Chelsea nha thua xin lỗi anh em anh em dằn cho tiếng là nữ Lyon đội nữ Lyon thắng đội nữ Chelsea với tỷ số là 1-0 đấy anh em dằn một ít vào cái mã này thôi đó vì nếu như chặn này hòa với số 00 hoặc một đều chắc chắn anh em sẽ húp được cái mã kèo nữ Chelsea được chấp nửa trái đúng không đó còn cái việc thứ hai nếu như trường hợp là Lyon thắng nữ Chelsea với tỷ số 1-0 thì chắc chắn anh em sẽ gãy cái mã kèo nữ được chấp này nhưng bù lại anh em sẽ húp được cái mã kèo là Lyon nữ thắng 1-0 trước Chelsea với mức là bỏ 1 ăn 8 đấy anh em chỉ dằn một ít vào mã kèo tỷ số nhé đó thì chơi như tiếng như vậy mới có lãi đúng không anh em còn nếu như mà anh em thử anh em chơi bên ngoài quả thầu quả còi làm gì mà có các cái mã kèo này cho anh em chơi đó hiện tại trên trang chấp nửa trái thì thằng Chelsea nữ Chelsea này chỉ ăn được 0.7 nè nhưng nếu mà anh em chơi trên bên ngoài á, những thằng thầu còn cò nó đưa cho anh em á, là mức chấp nửa trái thì nó chỉ cho anh em ăn cái mức 0.5 thôi thậm chí nó sẽ không đẩy cái mã kèo này cho anh em luôn đó nó sẽ đưa cho anh em mã kèo là chấp 0.25 mà thôi và ăn ở cái mức là 0.7 nói chung nó sẽ chơi trên đầu anh em đường nào anh em cũng cũng ờ, lỗ hết đúng không anh em chơi thắng thì nó sẽ hút được miếng lãi từ anh em anh em chơi thua thì tự anh em mất tiền nó cũng chả mắc mát cái gì hết đấy anh em chơi như vậy là chơi ngu rồi rồi chơi mà mà nuôi được nó đúng không đó chơi banh bóng như vậy để chơi làm gì nữa nói thẳng ra là chơi ngu nhá anh em đấy thì nếu như mà anh em thật sự mà muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo với tiến cũng như uh, muốn đồng hành với tiến ở cái chặng đường phía trước thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến đợi ở phía dưới góc video ở góc video này đấy số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến thì anh em cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm thì tiến xin nhắc lại là cái nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không lấy một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết nhé nhưng anh em phải đáp ứng được hai cái điều kiện thì mới có thể vào nhóm để cùng kiếm cơm gạo với tiến được đấy thứ nhất là anh em phải có một cái ờ, số vốn phải có một cái số vốn ít nhất tối thiểu cũng phải từ 1 đến hai củ trở lên nhớ nha anh em thứ nhất là phải một hai củ trở lên đấy nếu mà anh em cầm vài trăm mà mà mà xin vào nhóm thì tốt nhất anh em đừng có liên hệ cho tiếng làm gì đó anh em để cái số vốn đó anh em uh, đi ăn uống uống cà phê hay là đưa bồ đưa vợ con thì đi chơi đi chứ đừng có kiếm lấy tiếng vì cái số bóng đó anh em không không có thể mà mà chơi mà khó rất là khó kiếm lãi luôn nó chơi bánh bóng mà một hai củ là rất khó rồi huống chi là vài trăm đấy thì một hai củ chưa lên tiến vẫn cố gắng để đưa ra những cái mã kèo thích hợp nhất cũng như cho anh em các mã kèo tỷ số để anh em dần để anh em kiếm lãi đó cùng đồng hành với tiến ok cho anh em thì uh, thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó thứ hai anh em phải chơi cùng trang với tiến. cái việc anh em chơi cùng trang thì tiến mới có thể kiểm soát được những cái mã kèo này nó lên xuống nó biến động như thế nào đó rồi lúc đó tiến mới uh, coi trực tiếp trong trang nó như thế nào tiến sẽ đẩy trực tiếp những cái mã kèo giữ chặn cũng như mã kèo gung lên cho anh em ví dụ như tiến cho anh em một cái mã kèo đá chính nhưng vô trận đấu 10 đến 15 phút mà thấy mã kèo đó nó bị ổn không ổn không được ổn cho lắm đó tỷ lệ thua cao thì chắc chắn tiến sẽ báo anh em là ngay là bán cái kèo đi hoặc là để nguyên và dần thêm cái mã kèo khác cho tiến để anh em chơi như vậy thì, mới có lãi đúng không nếu mà anh em tự chơi không có người mà dẫn dắt đó anh em chỉ thích đội nào về đội đó thấy độ mạnh là vào ờ, rồi, thấy chấp cao quá là vào là nghĩ là tỷ lệ ăn cao chơi như vậy thì thì không có được ăn đâu anh em đó tỷ lệ thắng của anh em chơi như vậy chỉ có 50 50 thôi chơi vui vui thôi đó còn nói thật với anh em những anh em nào mà đang xa bờ thu tha thật sự muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo với tiến thì cứ đạt đủ hai cái yêu cầu mà tiến vừa nói thì cứ liên hệ cho tiến qua telegram hoặc là số zalo phía dưới góc video này đấy tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng đồng hành với tiến ở các chặng đường dài phía trước cũng như là cái mùa Elgo ngày mới đã chính thức bắt đầu rồi để anh em đặc biệt là những cái mùa Elgo hay là World Cup rất là dễ kiếm cơm gạo luôn đó vì ở cái cấp mà đội tuyển quốc gia thì rất là dễ để để soi kèo cũng như là là cân nhắc các mã kèo chuẩn để anh em chơi đấy thì hiện tại vẫn còn kịp nếu như mà anh em muốn cùng tiến để uh, uh, đồng hành ở các chặng đường phía trước nha đấy ok thì đây anh em nhắc lại với anh em nhé đây chỉ là những cái mã kèo mà tiếng tham khảo và tiếng đưa lên cho anh em tham khảo thôi nha vì tiếng nhận định trận đấu này là trước 10 tiếng đấy nên chưa có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội này đó cho nên thì hiện tại chỉ là cái mã kèo tham khảo thôi anh em nhớ nhé rồi ai biết được là nữ, nữ Chelsea có những trụ cột của nữ Chelsea là là bị chấn thương trước giờ ra sân rồi sao đúng không hay là uh, uh, cho lên băng ghế dự bị hoặc là nữ Leon là trên sân nhà sẽ tung đội hình mọ đội hình dự bị chơi trước cái hiệp 1 rồi sẽ tung đội hình chính để chơi hiệp 2 sau đúng không có khi Leon sẽ tung ra đội hình dự bị trước để để xem chân của Chelsea đá như thế nào đó và giữ sức rồi vào sân hiệp 2 ép sân rồi rồi kiếm bàn thắng đấy nhưng nói chung thì trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình chính thức cũng như thông tin về các cầu thủ ra sân như thế nào đấy có ai ra sân có ai dự bị ai chấn thương rồi chơi với sơ đồ tấn công hay phòng thủ này nọ thì lúc đó tiến sẽ đưa lên những cái mã kèo nó chuẩn hơn ok cho anh em à, đấy thì thì nói chung những mã kèo chuẩn tiến sẽ gửi gửi đẩy lên nhóm trước một tiếng đồng hồ anh em nhớ nhá còn hiện tại trên youtube chỉ là tham khảo thôi học mã thì anh em vào không thì anh em có thể vào ngược lại đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em nếu mà anh em yêu quý tiến ấy thì thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến so kèo để cho cái kênh này của tiến mau đạt đến cái mốc là một ca sub trong cái tháng 3 này nhé anh em đấy thứ hai là anh em ấn vào vào cái kênh tiếng số kèo anh em ấn vào cái phần kênh anh em sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá này của tiếng đấy anh em cũng nhớ là để thêm một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá giúp, giúp tiếng nhé đó thì tại cái kênh này tiếng cũng đã lên rất là nhiều video về các trận Hugo cho anh em tham khảo này anh em kết mã nào thì anh em có thể vào tham khảo để vào mã đó còn muốn mà chuẩn hơn thì cứ tốt nhất cứ vào nhóm của tiến đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư và chúc anh em luôn có nhiều sức khỏe nhé